thiếu một tí kinh nghiệm để lên level Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để fetch cái GPS này Tại vì mình thấy rất nhiều bạn xem video rồi nhưng mà vẫn, vẫn hỏi rất là nhiều <laughs> Đầu tiên các bạn vào cài đặt nha Sau đó là giới thiệu điện thoại, giới thiệu về điện thoại Thông tin thiết bị Và bạn click vào cái chỗ số phiên bản này nè từ hình như là từ 8 tới 10 lần và tới khi nào mà nó hiện hiện nữa chữ không cần bạn đã là nhà, nhà phát triển thì được thứ hai là bạn sẽ tải cái à, fetch gps này về đây ch play em tìm cho các bạn fetch gps location tôi lại hết bo rồi <laughs> đây cái đầu tiên ừ, cái, cái màu vàng này nha tiếp theo là vào cài đặt tùy chọn nhà phát triển các bạn kéo xuống để tìm cái à, đây chọn ứng dụng chọn ứng dụng vị trí vị trí mô phỏng và sau đó ừ, tích vào cái uh, face GPS này tiếp theo chúng ta sẽ vào face GPS chọn tới ờ, bây giờ mình chọn tới New York đi để dễ hình dung tại mình hay tìm ở đây đâu nhỉ bạn mấy bạn cái đường tới New York về chứ, chứ tới New York của ờ, tôi là vậy đâu nha Washington đây New York đây đây dạ. New York chúng ta sẽ ở đây ngay ngay vị trí này thì sẽ có một cái à, phòng gym các bạn ấn à, set location các bạn chờ từ khoảng 5 tới 10 giây nha không chờ là ấn nó sẽ vô lại mà vô lại thì nó sẽ bị lặp lại lặp lại rồi phải cài đặt lại ừ, mình. rồi stop chúng ta Pokemon Go mình phết mà cũng lên được level 6 này từ gần lên level 7 rồi mày cái gì cộng đồng thế này có có 15 con thì cho bằng mình tới Ờ, oh, mình chưa bật GPS Sorry Các bạn nhớ bật cái GPS này lên nha 24. GPS của máy á, nhớ bật nha, đừng có tắt đấy Đây, hiện tại thì cái khu khu ở đây á, là cái khu ở nhà mình Chứ không phải là cái khu bên New York ha Chúng ta ấn nút Home để ra ngoài Tiếp theo là chúng ta chọn Fetch GPS Set Location lần thứ hai Và tiếp tục chờ 3, 4, 5, hết Rồi, stop. Và chúng ta quay lại với Pokemon Go. đây như các bạn thấy đấy. Mình đã quay New York. Cực kỳ đơn giản. Và nếu như mà các bạn bị văng ngược lại cái chỗ mà nhà các bạn vị, vị trí các bạn đang đứng á thì các bạn lại đây giống như vậy đây các bạn lại home đây chọn face GPS chọn set location đợi từ 5 tới 10 giây rồi stop hồi lại Pokemon Go đây chúng ta lại về đây bạn thấy chưa cực kỳ đơn giản luôn nếu các bạn nếu các bạn muốn di, di chuyển về bản đồ á thì bấm phải IP chọn các khu vực tiếp theo ví dụ như mình qua bên này đi này set location để chờ 5 tới 10 giây Enchanted Ấn đáo Rồi stop Quay lại với Pokemon Go Và chúng ta sẽ được tự di chuyển tới đó Cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ Không gì là khó cả Ồ, oh, mình thấy con sâu Bắt nó cái đã Ờ. Ờ, nó chạy mất rồi đây Vậy nha Ai cắt được á biết Tạm biệt các bạn